mình à, xin hướng dẫn các bạn tăng cái à, thời lượng cái à, cái uh, video không phải là tăng thời lượng video mà là tăng thời tăng thêm cái thời gian để mình điều chỉnh video có nghĩa là ví dụ như video này đi nha nó đang là 12 phút thôi video nó đang 10 12 phút thì bây giờ mình muốn thêm một cái đoạn khác vô để tăng cái thời gian 12 phút này lên thành 20 phút chẳng hạn đó thì chúng ta làm như sau ha chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái hình cơm xanh này ở đây ta có đây là 12 phút này là sẽ em dường tăng lên 20 phút thì có cái cây này là các bạn sẽ thấy nè nó nó sẽ tăng lên 20 phút và video của mình đây là 12 phút là hết phải không mình muốn gắn thêm một video khác vào đây và từ 12 đến 20 phút nữa thì chúng ta cứ việc thả cái video khác vào là xong ha chỉ cần thả cái video khác vào là xong đó, đó. 10 nó nằm ở đây rồi tiếp theo tới video khác đó. đó là cách tăng lên ha các bạn có thể tham khảo ở đây chứ có nhiều bạn dùng cái à, hàng after effects này video thì muốn làm dài mà video gốc đưa vô rồi nó chỉ có mấy giây rồi không biết làm sao cho nó tăng lên để mà làm được video dài thì đây là cái cách để kéo thêm cái frame để cho nó dài thêm video để chúng ta làm việc cho nó dễ đó nó đã được tăng thêm và ngắn lại rồi chúc các bạn